kinh địa tạng bồ tát cũng nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm cố hiền hỏi lúc đó ngài cố hiền thưa cùng nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo là chỗ của bác của những hạng chúng sanh bị tội cố nơi cõi như phù đề nơi cõi ta bà trong cõi diêm phù đề này và nói những sự về quả báo không này để làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó ngày địa tạng bồ tát đáp rằng nay tôi nương thanh nhân lẽ nay tôi nương ai thần của đức phật và ai lực này mà nói năng nhiều của các địa ngục cùng những sự về tội bác là báo hai năng nhiều của địa ngục thưa nhân lẽ phương đông của tại của của của duyên của đề có đại núi tên là thiết vi tại đâu đó tối thẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng trong nó có địa ngục tên là cực vô giác lại có địa ngục tên là a tỳ lại có địa ngục tên là tứ nhất lại có địa ngục tên là phi đao lại có địa ngục tên là hạ tĩnh lại có địa ngục tên là tứ giác lại có địa ngục tên là thân thương lại có địa ngục tên là thích xa lại có địa ngục tên là thích xa lại có tên là thích nhiêu lại có địa ngục tên là y lại có địa mục tên là thiên nhẫn lại có địa mục tên là thích lương lại có địa mục tên là lương dương đồng lại có địa mục tên là bá chủ lại có địa ngục tên là giá chủ lại có địa ngục tên là bánh thiệt lại có địa ngục tên là giá chủ lại có địa ngục tên là tiêu cước lại có địa ngục tên là nhẽ lại có địa ngục tên là thích hành lại có địa ngục tên là có một tên là thánh luận lại có điều mục tên là thích thù lại có điều mục tên là niệm đa sân ngài địa tạng bồ tát nói rằng thưa ngài ngài địa tạng bồ tát nói rằng thưa thưa nhân đã những việc trong những vì những việc ngục như thế xuống nhiều hạn lại có lại có địa ngục nhu án địa ngục bản thiện địa ngục phận níu địa nương lượng và ương lượng cứ nha được quét vì địa ngục ấm hít địa ngục chiêu thủ địa ngục chiêu cướp địa ngục đạo thích địa ngục phá ốc địa ngục thị ốc địa ngục phá la vân vân những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc hai hoặc ba hoặc bốn là đến trăm nghìn trong đó lên nhiều đường thắng cùng nhau ngày để tạo một đát nói ngày của nhìn một đát đó là do chúng sinh trong quả di thủ đề là những lực ác mà tiền nghiệp chụp cảm ra giới có thể sánh với núi quân di có thể sâu lần những kẻ có thể ngăn đạo thánh vì thế nên chúng sinh trước nhiều cái nhỏ mà cho là không tội sau khi chết đều có quả báo chí thân như cha mới con sau khi chết đều có quả báo rồi đến mạnh muốn đều phải chịu lấy chí thân như cha mới con mỗi người cũng tùy trong nghiệp của mình mà đi khác đường đâu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng để chịu khổ thay nhau ai đôi ai thần của đức phật nói sơ lược về tội báo nơi địa ngục trông mong nguyên đã tặng nghe lời đó này phổ hiền bồ tát nói rằng từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi nhưng tôi muốn nhân đã nói ra để làm cho chúng sinh có tâm hạnh ác trong đời người khác sau này nghe được lời dạy của nhân để mà biết quy hướng về giáo pháp của phật giáo trong địa ngục như vậy hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà rồi trong cài trên đó hoặc có địa ngục mua chi người tội thì bị ra xa ăn hoặc có địa ngục và và vào sâu và dầu sôi sùng sục nấu thân người tội hoặc có địa ngục đối cục cột đồng năm hoặc có địa ngục và sự sôi sùng sục nấu thân người tội hoặc có địa ngục đối cục đồng cái đó là bắt người tội ôm lấy hoặc có địa ngục hoặc có hoặc có một trường mục lửa lớn đơn bay tất vào người tội học có tiểu mục thành bản thân làm không giá có được một đời vô hạn đồ phân chỉ học có được một lao bay dung thất có được một đâm nhiều trong không có địa ngục chỉ đập về lưng hoặc có địa ngục chỉ đốt trên tay hoặc có địa ngục trói bắn trong cũng cái không có địa ngục chua đuổi tỏa sắt hoặc có địa ngục nóng kiểu sắt ngày địa đẹp nhân nhân nhân để ăn nếu quả báo như thế trong một mỗi ngục có năm nghìn thứ cái cụ để hành hình đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng nữa bốn loại cái cụ này đều do những hành nhận những hành nghiệp quay ác của chúng sinh mà cảm vời ra nay tôi lương hay, hay thần của đức phật mà nó mà cảm vời ra nếu tôi thật có cả những tội báo nơi địa ngục rồi trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ chỗ cũng như là điều nay tôi nhung ai thần của đức phật và ai và vì nhân đã hỏi nên nói sơ lược như thế nó nói rõ cả thời cùng kiếp nó cũng không hết Sam Mô Ni So Ha